thế ạ vâng đã là Tôi khi câu được con to nhỉ? Quăng ở suối ở trên kia anh ạ. À, à, quăng trài anh ạ. Quăng trài. Cà mới đặt lưới à? Vâng vâng. Con này được 3 cân không hả sếp? Em không biết là được mấy cân. Vâng. Cũng phải 3 cân đấy, cà suối ngon. Đang là đội uh, chào... Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Dã thực của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi quyết định làm món gọi cá suối. Bắt được con cá rất là khủng anh em ạ. Bắt đầu tiến hành. Ven bờ suối luôn các anh em nhé nên là công sức của gần chục anh em Từ sáng đến giờ Hiện tại giờ là gần 1 giờ trưa rồi Đó, còn ớt còn con cái kia không rửa luôn à còn một con cá chép nữa à các bác ơi mang con cá chép đi đây cho anh nữa hôm nay rất là ngày rất là may mắn tất cả anh em ạ đi bắt được con cá quá khủng luôn được hai con nha các bạn nha giờ là gần 1 giờ chiều rồi nhưng mà chúng tôi bắt đầu chế biến đây không có thớt này anh em ven suối chặt cây để làm thớt là phải chế thớt phải nói là con cá quá to anh em cá chép không biết là sống bao nhiêu năm ở cái bờ suối này một nửa chúng tôi sẽ làm gỏi sẽ bướn luôn tại bờ suối cho anh em thưởng thức Đâu rồi Lột ra này các bạn nhé Cách lột ra này Chắc mình hướng cả suối Chắc nịch luôn các bạn Bây giờ là hiện tại là gần 1 giờ chúng tôi đang phải chia ra hai tốp, một tốp để nấu ăn dần, một tốp vẫn đang tiến hành à, bắt ở một vùng khác các bác nhé. Cũng đói lắm rồi. <laughs> nhưng mà có thành quả là mừng lắm rồi thật em nghĩ là chỉ được những con cá bằng ba bốn ngón tay thôi đấy quăng một phát đầu được một con này còn bị sống có một con nhảy không à chắc phải hơn phải hơn phải hơn con này gỏi á gồm rất là nhiều rau thơm hoa chuối chúng ta không có nước măng chua chứ nếu mà thực ra là chúng ta đi xuống chúng ta không chuẩn bị mang cái nước măng chua thì ngon tuyệt vời luôn tí đến cái đoạn ôi con này chửa các bạn trứng rất nhiều trứng wow ấy cá đấy quá chất luôn các bạn ạ khi lọc ra trường mới được ba con nhưng mà sống mất hai con nữa cái lúc mà mà mà anh anh đặt lặn xuống bảo được con nữa ấy. Ừ. cuối cùng là nó bị kênh đá ra mất con này nướng khúc thôi nhỉ nướng khúc nhanh chín hơn nhỉ ai nướng bổ đôi bổ đôi kiểu người thái bổ bổ đôi lưng nhá bổ đôi lưng ấy bình tộp ấy đây sẽ làm món cá nướng bổ lưng nha các bạn nhé gọi là quả bình tộp người Thái người Thái chúng tôi có cái món quả bình tộp này là truyền thống từ xưa rạch lưng con cá ra rất là đặc biệt bình thường là sẽ mổ bụng nhưng bây giờ sẽ là mổ lưng bình tộp theo người Thái gọi là bình tộp nhưng mà dịch ra tiếng phổ thông của mình là uh, cá này bổ đôi gấp mình sẽ bỏ cái ruột đi Wow Bác thấy thế nào? Quá hoàn hảo Cá của chúng tôi quá hoàn hảo Lật ngược được không? Anh lật ngược mặt kia Mặt kia, đấy Ok Đó Quá đẹp Cái này là ở ở đâu nhỉ? Ở còn một vùng nào người ta làm cá nướng kiểu này đúng không? Cá, cá, cá khô Chị, ờ, uh, pha giảng, pha giảng Người ta làm pha giảng cho hết gia vị vào đây anh em muối trắng nha các bạn nhé cá suối chỉ có muối trắng thôi các bạn dùng loại khác nữa thôi có này chuẩn bị chưa chú đáo nhưng mà rất là thơm ngon đây nha gia vị tuyệt vời hoàn hảo chú anh chú anh chú cầm cái này tới đây ok đây xem mời các bạn nhìn thấy miếng thịt cá nhá cũng là cá chép suối đấy thấy thế nào vàng ươm đúng không nhìn như kiểu thịt trâu thịt bò này chắc ok ok chắc. đây là được hai miếng thịt cá để chúng ta làm gỏi rút cái này này cái này thì anh ừ, ấn qua cái này đây cái rút xương à ừ. Đây bà Danh Lấy ờ, lấy cái nước cái trắng Đây à? ra đấy quá đàng hoàng Đấy à, có còn con nữa lại được một con nữa được thấy là gỏi cá nha tôi lấy mổ cho cho mật nó ra đây. cá này là mật nó nhất của đất các loại cá cá cá dứa nhất Giờ chúng ta thái nhỏ ra nhé các bạn nhé Gỏi cá này Miếng cá rất là chắc Thịt cá Nó còn xương thôi không cái đấy không sao bác thông cảm nhé ở ờ, sông ở suối nó không có vết thớt thái nó cứ như kiểu bò <laughs> nó cứ sần sật sần sật đấy <laughs> nghe sướng lắm đúng rồi đấy ở suối là như này là lâu rồi đấy hôm <laughs> nay mình mượn áo chú cầm anh nên mình cứ lau vào áo anh quá may được à hai chép hai chấm và hai con rô nhỏ nhỏ một con chấm đang à, đang ngủ lá đấy sủi bọt ra đấy sập hồng đấy có tỏi này Mọi hôm tôi giới thiệu các bạn nấu cơm bằng nước mưa, hôm nay tôi giới thiệu các bạn nấu cơm bằng nước suối. <laughs> Đây còn con này nhiều Ôi à, con cua, cua, cua Được, này đã thêm món Ở đâu ấy? Nó vừa, chắc vừa làm cho nó ra Nó làm canh ra ờ, đấy ờ, Em thêm tỏi không? Vâng, này, chỗ đấy em thêm đấy số mày này Cái ném luôn, ném luôn, ném luôn Đấy, 80 nghìn <laughs> Đồ thơm một Nó không được chu đáo như ở nhà các bạn ạ à. Ra sông, ra suối, rửa có cái thớt này tốt lắm rồi Không được đầy đủ Đấy <laughs> Cái này sắp cháy luôn thế cũng được cả chậu thôi nhỉ quá được chậu con cá ờ, không, hơn ba cân không không ờ, cho nó nhội luôn đây à chưa thì ăn ai ăn thì cuộn ăn thì cuộn con vừa rồi phải được hai cân ờ, hai cân rồi bây giờ khi nào khi nào ăn mình mới đổ nước chanh nhá đây xót miếng ăn đổ có xương xương ăn xương ăn là cá suối xương cá suối đúng à bây giờ giai đoạn cuối cùng nhé các bạn nhé mình sẽ đảo nha đây là nước chanh nước cốt chanh bỏ ra không có đũa gặp chanh ngồi đi nhưng mà cái dao đứng đấy người người ờ, người người bắt được nhỉ ai ai bắt được nhỉ đây, đây, đây. em ơi làm trước làm trước đây đây Ôi, đây, đây không không không không miếng đầu tiên miếng đầu tiên em là người bắt con cá này ừ, xin ờ, cảm ơn em đã <laughs> cho mời anh em nhá dạ, mời anh em đủ được rượu đâu nhảy rượu có rượu đâu chua mỗi anh em ăn miếng tôi không bắt được con nào để đây cùng là dạ, mời các bác dùng nhá ờ mời các bác ông trung hôm nay ông đi đâu anh đưa đồ ăn đây đây cái đối nhỏ cái lá này đi của nó gỏi bờ suối mà làm được gỏi này là, là, là nhất ở nhà làm thì đơn giản ở nhà ăn từ nhà nha đấy đúng rồi nhá cuốn lá này nhá này mới là đúng ngon vâng. thêm quả sung nhá em đếm rồi mà đủ mà sao lại thiếu nhỉ quả sung là quả mời anh em đúng rồi không hào hảo hào nói rồi tán là gì anh rồi rồi à? Cứ để bên đấy đi cho mày. Này. Cá này ngon. Lá ngón. Đây lá ngón này. Lá ngón ăn với cá nhé. Lá ngón tê tất. <laughs> Có nhiều người đó được, ăn được. Ngọt cả cái lá cỏ kim muốn ăn được. Ngọt thế. ngón ăn với cá. Cá này cá này. Là ừ. giá trị. Ừ. Ui, ôi, lên lũ ừ. Ngọt không? Ngon. Lúc đấy, anh, chú ờ, ờ, anh chưa? ăn được ăn được Quay được phải ra sản phẩm chứ nhỉ đi đúng rồi. đi này cái thành đi xong lấy cốc đấy ai ăn quay được rồi quay đi quay đi